gai mắt em buồn như là đợi ai đem nỗi buồn dệt đến ngày thành vải giờ này lũ bạn vàng ngập sầu hoài một nước ngô nọ em trả một đầy hoa một đêm khuya vắng chúng bắt em rời nhà trong nghe về chuồng bóng chiều đã ngã làm dấu tôn lý đường về xa xa chân đã từng trốn là ngón đã từng hái em thương cha thương mẹ còn thương em thì ai chồng em đã có nhiều chưa biết một tình ái cho đến một ngày đợi em đổi sang tập hai a à, sử chồng em cậy có bố làm to biết phải a phụ ăn một hít nằm đo đã đâu người điên Nghĩ suy lắm cho tắt rồi nghe cười Ủ mơ được vài chén con uống Có một nhưng mà lại say mười Chẳng phải là anh sống chậm Mà đi sau là do tính chơi lười Tay trái ôm mơ, phải ôm rác Tay đâu mà nắm lấy tay người tình yêu chưa trọn vẹn nỗi nhớ còn gọi tên Yeah Nhắm mắt đã biết thấy, biết tai đã biết nghe Đứng lại đã biết chạy ra đi đã biết về Ngừng hơi đã biết thở ta vỗ về đã biết đau ta quên đi đã biết nhớ xa lạ đã biết nhau Anh luôn mơ như giấc mơ soàn xỉnh Chờ cuộc tắt như là màn hình khi anh giật mình choàng tỉnh toan tính để mà trốn chạy thăm một cách quen vinh à, Tao ngửi thấy có mùi gì đó Mùi làm tao điên lên vì nó Mày biết tao đang nói về cái gì Sao mày lại cứ giả ngơ đi Và cũng thật, thật là khéo Mày còn chưa kịp cất cái kéo Nhìn kỹ những mẫu vụn đi Mày đang giấu cái gì đó homie à, Mày đang giấu cái gì đó homie Anh em mình định tính toán chi vai áo anh công nhân đỏ hoang ngày Dài như là thòng lọng thắt vào cổ đã câu hát Chưa thuộc đã cũ mềm và đủ má Có thằng lạc trên con ngõ quen Ta là những người trẻ trong tương xác và nua hát những câu hát well, uh. Tất cả bài nhạc của tôi, mẹ tôi không thuộc câu nào Sao mình không hát như người ta, mà cứ lầm bầm kêu gào Tôi nói với bà mẹ ơi, rằng nhạc này nó hợp với con Bây giờ mà con đi hát á như nhà lá mà lật ngói son Cuộc đời là mâm cơm nhiều món, ta nấu cho mình chứ ai đâu Đã mất công voi những bò ngọt, ai không mong thành cơm ngọt mai sau Có người hoàn thiện, có người sống, có người khê Nhạc đang là món có vị đắng cái người nghe à, Tôi như con lâm đóm như hạt bụi vươn trong màn trời Đã từng mơ đứng trên sân khấu được rap trước hàng trăm ngàn người Nhưng đôi khi nghĩ lại thấy nhạc mình chẳng hợp với chỗ đâu Bố em hút rất nhiều thuốc Mẹ em khóc mắt lệ nhòa Bố anh thì đi lại còn mẹ anh gọi điện thoại đến từng nhà Nhiều ngày rồi mình không về Không liên lạc được gì cả Chỉ vòng vẹn là mảnh giấy Đừng lo đêm nay con đi chơi xa à, Em ơi đi trốn với anh Mình đi đến nơi có biển bạc núi xa Em thật khẽ sau lưng anh Là nơi nắng kia không đến cho lòng mình yên lành và việc bùng cháy cứ để anh à, ờ, kệ đời cười đi em vì có là ai rồi thì cũng phải khóc niềm đau kia hãy coi là chút vương rồi sẽ rụng rơi mỗi khi em chạy tóc mở toan tâm tư cô đơn em mãi bọc ta tìm em như đại ngọc em đẹp theo cách chẳng cần phải thêu thêm hoa trên vải vóc anh muốn à. Let's go. Con không biết tóc mẹ bạc thêm mấy sợi Và con cũng chưa một lần nắm tay ba Người thương con, con vẫn để cô ấy đợi Và anh em thân thiết lâu không gặp vì quá xa có những lỗi lầm mà con chưa kịp sửa sai Những lời nhạc mà con mới chỉ viết được nửa bài Dù biết là cuộc đời này chẳng có gì là mãi mãi Cà phê đen Đủ chập để nhìn nhau cho thật rõ Đủ tối để thấy khói khi lững lờ Đủ lặng nghe chân sách khi lập dở Nơi đây quá đủ cho những gã hay mơ Một cùng chia nhau mảnh không gian này Anh là thằng nhóc chân anh không mang giày Đầu anh chưa nghĩ quá nhiều điều sâu xa Dối lòng sẽ bị quá bắt chịu hâu tha Và bây giờ tắt những cuộc gọi tắt Từng đêm tháng năm để mà đốt lấy cho tàn Đừng cháy theo cầu vòng để tìm thấy kho vàng Em hãy ném đi mái chèo để mà bơi Và em vì mắt em là đại dương nên hình như Mỗi khi em khóc anh lại hóa thành kình ngư Hay vì mắt em là đại dương nên hình như Mỗi khi em khóc anh lại muốn hóa thành kình ngư Yeah à, Hai đứa trẻ đang ngồi thả thuyền lá những ký ức trôi mãi về miền xa Cơn mưa ngày nào khuôn mà em còn hiền quá Ngày âu lo đời sống chưa đến làm phiền ta Rồi mình xa nhau trong cơn mưa mùa hạ Khi mà ta vừa biết nhớ biết thương những điều lạ Rồi anh lại lao vào dòng người ngục lặng như cắm mại cờ Và em biết cô đơn mỗi khi chả biết chiều và lại chờ Mình cùng đón hoàng hôn ở hai thành phố xa Có khi nào em... em tháng năm để mà đốt lấy cho tàn đường cháy thép cầu vòng để tìm thấy kho vàng em hãy ném đi mái chèo để mà bơi và em hãy treo lên đỉnh đèo để mà rơi và em hãy khóc khi nỗi buồn chỉ còn mới Giấu mãi trong lòng đến một ngày sẽ hụt hơi Chắc gì ta sẽ có đủ 60 năm cuộc đời Và chết không đáng sợ bằng sống quá nhiều ngày chơi vơi Dù mãi loại mười trong Nên nếu đến thăm anh chỉ cần đi người không Em thú mình trong vỏ bọc làm chi cho nóng ngập Vì những điều tốt đẹp nhất thì xin đừng đóng hộp Em cứ vào mà không cần gõ cửa Tình ái nguội tàn nay thêm phần đỏ lửa Những niềm cô độc theo con sóng mà trôi êm Và máu trong cơ thể trở nên nóng và sôi thêm và ta mang cho em những cành hoa hoa mọc dài hai bên con đường đất Loài hoa vốn nó chẳng có tên riêng Đẹp theo cái cách trở nên tầm thường nhất Anh xỏ đôi giày có nhiều vết lấm lem Rời căn phòng cũ đã chật hẹp và hôi Anh đang trên đường để đến ghé thăm em Trong một ngày chỉ có điều thật đẹp mà thôi Và mình sẽ cho nhau một ngày Ngày không trở thành một người khác Lộp đột, lộp đột Vô lên lớp theo cách bột chộp, Ngồi kề bên nhau chỉ kịp ấm hơi tài ngày cũ chưa đầy một hộp Đêm nay mi mắt cho biển cấm rơi Thả một làn khói vào trong hư không Tiết trời không lạnh mà lòng như đông Giấy bút và mực như là thư đồng Em ơi cảm xúc có còn như không Ngày nào đó cho ta vay mượn chết trong niềm say đường sống Những ngày vẫn qua và rơi khi còn ai lượng Yeah. Hey, anh trở về lại với trường cũ Anh lại viết nhạc vào cái giờ mà mọi người thường ngủ Cảm thấy trống trải dù căn phòng này có đủ giường tủ Hôm nay anh thấy buồn buồn hơn cả nhạc trường vũ Chơi nhạc mới đó vậy mà đã gần 10 năm rồi Anh buồn vì có những ngày cành lá tâm tư anh lười đâm chồi Buồn những buồn phiền khiến cho đôi khi lòng này cười không nổi Buồn vì có những ngày bất ổn nhưng không có đến một người thăm hỏi à, Miền Bắc mùa này mưa phùn đừng gọi anh là idol và đừng gọi anh là idol dù anh được vài người biết và nhận anh đôi khi viral